bà ngoại của chúng ta đang uh, nằm ngủ các bạn ạ à. nhưng mà sao ngoài ngủ mà cái mắt của ngoại lại mở ta ừ các bạn nhìn kìa ngủ mà sao cái cái cái cái mắt lại mở ta nhưng mà lâu lâu lại ngước cái cổ lên à chắc là đang hút thuốc các bạn ơi ôi trời ơi ngoại lớn tuổi rồi đừng nên hút thuốc nha ngoại à, ở bên này á thì à, chúng ta đang bị nhốt ở trong một cái căn phòng các bạn ạ à. hình như đây chính là một cái căn phòng à, để nhốt một mình vào trong đây bây giờ nhiệm vụ mình á sẽ phải thoát ra ngoài Ê, mà khoan từ tôi mới thấy gì đó ủa sao có cái hình của vậy oh my god kiểu này là tôi là tôi biết là tôi không phải là một đứa trẻ được yêu thương trong cái nhà này rồi các bạn ơi mình đang bị bà ngoại ghét hay sao bà ngoại quăng cái hình của mình vô trong thùng rác luôn thiệt sự luôn á trời ok bây giờ mình sẽ thoát ra bên ngoài nha đấy này à, chỉ là bà, bà ngoại ở trong game thôi bạn hiểu không bà ngoại ở trong game thì mới uh, gọi là nhốt mình vô trong phòng vậy thôi chứ bà ngoại của mình ở ngoài đời thật á ngoại mình thương mình lắm đấy ok nói chung là cái trò này là phải thoát ra ngoài đúng không nhảy ra trên đây trời chết luôn lại lại lại làm lại nè làm lại nè đây nhảy qua bên đây lần này là phải canh kỹ hơn nè nhảy qua đấy ok rồi nhảy qua đây ồ rồi rồi rồi ok sau đó là qua bên đây thì uh, nhấn vào cái nút này hả ok nhấn vào cái nút này uh, mấy cái cửa này nó mở lên cho mình nhảy qua nè ok nhảy qua nhảy qua nhảy qua nói chung á là có bạn nào mà đã từng chơi game này rồi nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha ấy lần trước là tôi đã thoát khỏi ông ngoại kinh dị rồi bây giờ tôi sẽ ờ, thoát khỏi bà ngoại kinh dị nhé bạn nha ok Ủa, hình như xuống cái đây là được rồi nè oh, yes sir Ra ngoài đó bạn ơi Rồi bây giờ mình thử di chuyển đi ra ngoài đây để coi coi Ồ, oh, bà ngoại đuổi theo mình đó bạn ơi Mặc dù là lớn tuổi rồi nhưng mà đã chống gậy Nhưng mà chạy rất là nhanh nha bạn nha Trời ơi, ngoại ơi, ngoại ơi, tôi sát quá vậy Trời ơi, đừng, đừng Rồi xong luôn Bà ngoại đưa mình gì vậy đưa cho mình bánh quy hả đừng có nói là tôi ăn bánh quy á xong rồi tôi sẽ bị ngất xỉu nha oh my god thôi bây giờ mình tập trung mình chạy nè ôi ngoại ơi đuổi ngoại đuổi con đi ngoại ok rồi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy bây giờ mình sẽ tập trung mình chạy nha các bạn nha hồi nãy là mình hơi khịa khịa mình hơi khịa khịa bà ngoại cho nên bà ngoại mới đuổi theo mình trong mình ăn cái bánh luôn rồi ok đi mày nhấn nút nhanh lên nhấn nút nhấn nút nhấn nút nè mở cửa nè ui ngoại vẫn đang đuổi theo chạy chạy chạy chạy Oh my god Ủa sao mà cái nhà này tôi để ý là quá trời bánh quy luôn mày ơi Xung quanh đây toàn là bánh quy không nè hình như là bà ngoại muốn cho mình ăn nhiều bánh quy hay sao ở đây còn có sữa nè ừ. ăn bánh quy chấm sữa hả ủa rồi qua bên đây sao nữa qua bên đây là sao nữa ô oh. really nigga sao <laughs> ủa dạ. sao khuôn mặt của bà ngoại đỏ chót vậy bạn Oh my god, hình như ngoại không bắt được mình cho nên là ngoại ngoại tức các bạn à, chứ ngoại cái khuôn mặt của ngoại đỏ chót luôn. Ôi rồi, bây giờ mình sẽ leo lên trên cao, bên này bên này bên này có cái cầu thang leo lên. Đó, leo lên trên đây ở bên đây chúng ta sẽ được hai sự lựa chọn một á, là một cái lò xo hai là cái máy bay tôi nghĩ là tôi sẽ chọn thử cái máy bay đi mấy ông để xem cái máy bay nó giúp được mình gì nha ủa chọn được không hả cái gì phải mua hả trời ơi làm sao tôi có tiền để tôi mua đây rồi nếu các bạn không biết tiền ở đâu robot ở đâu để mấy bạn có thể mua thì ngay bây giờ hãy ghé vào robot giá rẻ nằm ở đâu robot chăm sóc robot chăm sóc ăn kem giá rẻ nằm ở đâu nhớ ghé vào rollup.shop để mua nha các bạn nha thì nói chung á là tôi là <laughs> tôi đang tôi đang chơi và tôi muốn trải nghiệm thử đó là tôi tạm thời tôi chưa nạp đó bây giờ tôi sẽ à, chơi thử ui ui cái này hình như là mình phải né ra khỏi mấy cái à, mấy cái dòng màu màu màu đỏ đỏ này các bạn cái dòng này nó xoay xoay xoay nè mình mà đụng chúng là mình sẽ thua à, ok sáng tạo phết à, sao rơi xuống rồi ôi, rồi, rồi, leo lên lại leo lại ok leo lên lại nè rồi bây giờ mở cửa ra đi qua bên đây ủa cái nhà của bà ngoại gì mà nhìn nó giống như là cái nhà của ờ, con mèo Oki vậy trời trời cái gì mà gì mà nó rộng thênh thang vậy trời mà còn có lava nữa rồi xong rơi xuống lava luôn oh my god trời nhà của bà ngoại đúng rộng luôn á trời bà ngoại ờ, chắc là bà ngoại giàu lắm bà ngoại có quá trời tiền bà ngoại mua cái nhà rộng dữ ở chỗ này mình có thể mua thêm ờ, cho mình một cái tên lửa này nhưng mà thôi tôi mua tên lửa làm gì tôi muốn trải nghiệm hiểu không tôi tôi sẽ chơi không nạp luôn ok đó nhảy qua Ê à, trời ơi té nữa thiệt sự cay thật sự luôn các bạn đây nhảy qua thêm lần nữa nè ui ui ui ui ok qua được rồi ai thiệt luôn á giờ mình thì mình ngại mấy cái trò bắt cua lắm bạn ơi tại vì mình chơi hơi dở mà đấy qua bên đây qua bên đây qua bên đây ờ chui qua cái đường ống nè không biết tí nữa có gặp lại bà ngoại không ta không biết lần nữa. trước là tôi gặp lại ông ngoại rồi thì ông ngoại sẽ gọi là ngồi ở trên một cái con robot thì con robot đó là một cái con robot uh, ta con nhện nhện đó bạn bây giờ là chúng ta sẽ <laughs> không biết chúng ta sẽ gặp bà ngoại ờ, gọi là cưỡi trên con con con con con robot như thế nào đây ok bây giờ đi qua đây ui cái cuồng chỉ cái cuồng chỉ ui né né né mày quá ok rồi Oh, cái này là phải canh nha các bạn nha Chỉ cần tham lam đi đi lố xíu thôi là coi như thua á Ok né nè Trời ơi mấy cái bẫy của bà ngoại cơ bộ là dễ hơn bẫy của ông ngoại các bạn à ok rồi đi qua đây nè rồi ủa khoan tự mình có đi vô trong kia được không ta hình như không hình như bên đó là qua đó không không được đi trong đây thôi ok nhảy qua đây nhảy lên trên đây nhảy lên trên đây trời tôi ghét cái trò bắt cua này quá ok qua bên đây nè rồi tiếp tiếp tiếp u uh, có một cái cửa có một cái cửa nhảy xuống cái cửa này à, mở cửa ra đây là người chơi đây là người chơi tôi cứ tưởng là một thanh niên là đứng ở đây đợi tôi ui thanh niên có một con mèo trên vai nữa bạn ui nhìn giống bé cam dữ trời bữa nào tôi phải nạp robot vô tôi mua thử mới được trời ok bây giờ là ủa ủa cái gì đây bây giờ là sẽ đua xe với bà ngoại hả trời ngoại sao bà ngoại chiến quá vậy bà ngoại ngồi ở trên nguyên cái chiếc xe màu tím luôn đỉnh thật sự ok được để con đua với ngoại nha ok chuẩn bị ba hai một đi ôi ui trời ngoại chiến ngoại ơi ôi ui ơi <laughs> bà ngoại ơi bà ngoại chạy từ từ ra ngoại đừng có nhõng ben nha ngoại ơi ơi uh, trời ơi ôi cái lái cái xe này đã thật các bạn ạ à. nhìn cái cảm giác lái phê thật sự luôn á vượt bà ngoại nè xin lỗi nha con đi trước đây ôi ê, ok nè nè nè nè không biết ngoại đang ở đâu rồi ta nhảy qua đây ui uh, cái xe này phải tập trung các bạn ơi tại mấy cái khu này cua em Ai, mấy khúc này á là mình phải à, để ý tập trung hơn các bạn à tại mấy khúc này nó nó, nó cua nó cua nó quẹo nhiều quá cho nên là mình phải tập trung trời ơi là trời mới có mất tập trung có xíu thôi là phải chơi từ đầu rồi khổ thật sự luôn á trời ok battery critical Ui, bay lên nè à. rồi ok né né né bà ngoại chắc giờ vẫn đang ở sau lưng mình mình không dám quay lại nhìn đâu tại mình quay lại mình nhìn cái là bà ngoại sẽ vượt mặt mình liền cho nên là mình sẽ tập trung để mình chạy các bạn à đấy tập trung chạy nè à, nhỏng bay nè à, bay qua đây ok ui ui nè nè nè cái đèn này nãy mình té nè cái đèn này mình té nè rồi qua được rồi ok bây giờ xuống bậc thang uh, uh, ui có một cái nhà màu hồng ở, ở ở ở trước mặt tôi nghĩ là đến cái nhà này nó sẽ có gì đặc biệt đó các bạn chẳng hạn như là chiến đấu với bà ngoại chẳng hạn ờ ủa nó vẫn là bắt cua mấy đám ạ thiệt tôi quá tôi à, tôi ngán cái trò bắt cua này ghê ui bên dưới có gai nha té xuống một cái là thua đấy ok qua bên đây rồi mở cửa Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với Ủa cái gì này cái gì đây ừ. Sao có cái bánh quy nó rơi rơi xuống nè Ôi trượt xuống hả à? Oh my god đừng có nói là tôi bị rơi cái cái Trời ơi mấy cái bánh quy nó văng ra kìa bạn Trời ơi ở ngoài đời thật cái nha là mình cũng hơi bị thích bánh quy luôn á Mình mà có một căn nhà mà có nhiều bánh quy thế này hơi bị sướng luôn Nhưng mà bánh quy của bà ngoại nấu ờ, trong game này thì ờ, có vẻ là nó không ăn được các bạn <laughs> Bà ngoại đút cho mình cái bánh quy cái xong là mình ngất xỉu mình tỉnh dậy ở đây luôn Cái lỗ xuống bên đây Bên này cũng có một cái lỗ xuống Free cookie hả? Bánh miễn phí hả? À trời ơi lừa ai Lừa ai chứ sao lừa tôi được Mấy ông nhìn ở bên dưới kìa có mấy cái gai kìa thấy không để ý xíu là được cái gì đâu ôi ui ui xém xém té xém té ôi rồi đi qua bên đây qua bên đây trời ơi miễn phí bánh quy hả nhưng mà xin lỗi con không thích bánh quy ở ngoài đời thật cái nhà là mình cũng hơi bị thích bánh quy luôn á hơi bị thích bánh quy luôn á hơi bị thích bánh quy luôn á ủa hồi nãy mới nói thích giờ kia không thích hơi kỳ nha ok nhảy qua đây ui leo lên leo lên đừng té xuống ok rồi leo được rồi ờ bay lên bay lên bay lên ui ui ui cái này nhanh quá cái này nhanh quá cái này phải tập trung nè ui trời trời trời cái này phải tập trung nha bạn nha cái này hơi nhanh đó ui ui ok rồi đi qua bên đây đi qua bên đây sau đó là giờ là phải ném mấy cái gai này đúng không ok ném mấy cái gai này qua rồi ui bên dưới có nguyên một cái à, gọi là giống như là cái xay nước mía bạn nằm ở bên dưới kìa bây giờ mà rơi xuống dưới là tôi thành nước mía luôn á trời oh my god à không tôi mà rơi xuống không phải là nước mía mà là nước sốt cà chua nha à, ok rồi nhảy qua đây nhảy qua đây oh my god thiệt luôn á nhà của bà ngoại gì đâu bà ngoại xây nhiều xây à, nhiều à, chỗ bắt cua quá vậy ngoại ngoại lớn tuổi mà ngoại thích bắt cua hả trời trời ok nhảy qua đây qua đây rồi sau đó là nhảy qua bên đây ok phải nín thở phải không ạ à? tại tôi mệt á <laughs> ok nhìn lên hả nhìn lên trên á à nhìn lên trên ủa nhìn lên làm gì có gì ở đây ủa có gì ở đây khoan từ để tôi nhìn để tôi lên trên đây coi ở trên đây ạ à là mình nhảy lên đây sau đó là mình nhảy thêm một lần nữa để mình lên trên đây à rồi ok hiểu hiểu hiểu hiểu nói chung là mình sẽ nhảy lên, lên từng lên từng cái bục chứ mình không có nhảy một phát qua bên kia được ok rồi nhảy nè rồi, nhảy thêm một cái nè qua trên đây bên đây rồi ok lên được đây ô Ui Bây giờ tới một cái khu rừng của nhà bà ngoại Ui tôi nhìn cái khu rừng này tôi biết rồi nha Cái này chắc chắn là mê cung luôn nè Ây, Vậy là mình sẽ Ủa, bà, bà, bà ngoại ho hả? Bà ngoại ho hả? Ừ. Hình như tôi mới thấy bà ngoại ho bạn ơi Bây giờ là phải vừa thoát mê cung mà vừa phải chạy trốn khỏi bà ngoại luôn hả? Cái gì mà khó dữ trời à, Tạm dạ, biệt ngoại nha con đi nha Ơi ngoại ơi đừng có đuổi theo con nữa ngoại ơi Con đi chơi xíu con về ngoại ơi Rồi xong đường cục rồi No Ngoại ơi no Trời ơi cái gì vậy trời tôi bây à, giờ tôi phải tôi phải thoát khỏi mê cung mà tôi còn phải thoát khỏi bà ngoại nữa ok được rồi ngoại ơi đuổi theo con đi chỗ này gãi qua không được nè giờ đi qua bên đây ủa bên đây nó có mấy cái tượng gì nữa bạn mấy cái tượng giúp ích được gì không ta ok chạy qua bên đây mê cung mê cung Wow, ngoại vẫn đang đuổi sau lưng Ok, đi bên này, bên này, bên này Hy vọng là tôi chọn đường đúng phải không ạ à? Ui, ôi đây, này này này có cần gạt, có cần gạt mở cửa mở cửa ơi ngoại ơi xin lỗi ngoại ngoại ơi đừng đuổi con nữa ngoại ơi ngoại ơi ngoại ơi tôi tôi mới vừa nhìn thấy ngoại đứng kế bên tôi luôn rồi mấy ông ơi tôi mới vừa thấy bà ngoại đứng kế bên tôi luôn á ủa đâu rồi ngoại đâu rồi à, <laughs> xin lỗi ngoại nha con đi trước ra ngoại trời ngoại vẫn đang rất là tức vẫn đang rất là tức giận các bạn à cái cái mặt đỏ chót luôn ok dạ thôi con đi đây tạm biệt ok thoát khỏi mê cung rồi mày quá chỉ cần hai lần thôi mình thoát ra ngoài được rồi thôi bây giờ qua bên đây nè nhảy lên trên đây nhảy qua bên đây nhảy qua nhảy qua thêm lần nữa rồi ok đi qua bên đây có bạn nào mà vượt qua được cái à, map này nhanh ơi là nhanh luôn hãy nhớ comment xuống bên dưới mình biết nha mình nghe đâu hình như có ông mà vượt qua cái cái map này là là được thời gian nhanh nhất luôn á mà tôi không nhớ là là bao nhiêu giây tôi không nhớ còn tôi từ nãy giờ tôi thấy tôi hơi chậm rồi nha tại vì là tôi nãy giờ tôi tàn à, lo vừa chơi tôi vừa nói chuyện các bạn nên tôi hơi đi chậm xíu thôi ờ. ok bên này thì à, có hai cái tượng đứng ở đây sao tôi cảm giác cái tượng này nó hơi nguy hiểm mấy bạn à phía trước mặt của chúng ta thì có một cái bánh quy cái bánh quy này nó để làm gì ta hay là Ui khoan Cảnh tượng này quen lắm nha ừ. Cảnh tượng này quen lắm nha Giống như trong cái video mà mình chơi cái tựa game gì mà thoát khỏi ông ngoại á Thì hình như là cũng có cái đoạn này là mình vô em Thì bà ngoại sẽ xuất hiện Và bà ngoại sẽ cưỡi cho một con robot hay là cái gì đó Ok Nhấn E hoặc là cái gì đó để lấy bánh quy Ủa sao cái bánh quy nó biến thành cái cây đại bác rồi really, nigga? Ủa Ôi, cái gì vậy? Hai bà ngoại luôn Trời ba bà ngoại luôn, cái gì nhiều vậy? Oh, no. oh no Vậy bây giờ mình làm gì? Uh bắn hả bắn hả ủa cái này cái này bắn sao cái này bắn sao no no no no cái này chơi sao cái này chơi sao ủa sao bắn không được tôi không có bắn được các bạn ơi à cái này là máy bắn răng giả hả trời trời trời trời ngoại ơi ngoại ơi ngoại ơi ngoại ơi ngoại ơi từ từ ngoại ơi ok à, lấy cây súng đó nè bắn nè u bắn được rồi nè bạn uh, ui ui à vậy là bây giờ đó là mình sẽ phải tiêu diệt hết những cái phân thân này của bà ngoại ok giết được hai nè ok rồi tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp bắn đi cây súng này bắn lâu quá vậy oh my god cây súng này bắn lâu quá bạn ơi nó không nó không bắn được liền Bắn ra Oh my god Rồi con xin lỗi ngoại Con xin lỗi ngoại Cái này là bất đắc dĩ rồi ngoại ơi Ngoại ơi Ok Rồi tiếp tiếp tiếp Còn không còn không còn không Hình như là còn hình như là còn À trên đây đây đây đây, đây. Bắn ra Ok mấy súng bắn răng giả bạn ơi Trời ơi cái này hơi bị xịn Ôi hình như là còn nhiều lắm mấy bạn à Mình phải bắn hết Ui chùm nè chùm nè Chùm nè Ui trời ơi Ôi trời đằng sau lưng phải ý sau lưng nữa bạn ơi ôi có một ông vô cũng tham gia bắn bắn chung với tôi nữa bạn <laughs> ôi ui ui ui ui trời trời trời ui trời ui trời lần trước ông ngoại là cưỡi ở trên một con robot nhện nha còn lần này là bà ngoại là naruto luôn á bà nha mấy, mấy, mấy bạn nha đây hình như là bà bà bà ngoại hình như là fan của naruto á bà ngoại phân thân được luôn nữa bạn à ok hí hí ok bên này đó hí ok rồi tiếp tiếp tiếp còn không còn còn à còn bên này còn bên này hí ok cửa lên cửa lên xong rồi còn hay không còn hay không nguyên này đúng không à, ok quên rồi quên rồi đi đi đi đi tiếp đi tiếp đi tiếp quên rồi quên rồi quên rồi à, ủa còn nữa hả sao mà dài dữ vậy trời ơi tôi có tưởng là tôi có tưởng là ngắn lắm chứ ai về đâu dài dữ trời leo cái xe nè bây giờ mình sẽ phải tiếp tục lái xe lên trên núi ok rồi không biết là lên trên đó à, tí nữa bà ngoại có trở thành <laughs> Hokage luôn không ta <laughs> tí nữa phải chiến đấu với Hokage luôn hồi nãy là ngoại đã đã, đã phân thân như như là Naruto rồi đó ok lên trên đây ui Quyến này nè Oh my god Yeah yeah yeah yeah yeah ok và hiện tại ở trên đây như bạn đang thấy thì có những cái người này nè là họ đã giành được chiến thắng ở trong vòng thời gian rất là ngắn luôn có cái ông đầu tiên là thắng trong vòng 450 giây hả wow hay dữ người ta ok ở bên này á thì ở bên này là cái tượng của bà ngoại <laughs> bà ngoại à, hình như là mấy năm rồi chưa cắt lông mũi hay sao á ừ. nhìn hơi nhìn hơi dài nha <laughs> ok được rồi bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình đã thoát khỏi được bà ngoại nữa bạn ạ à. và